Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cái máy nghe hoặc tài xỉu cái cái máy nghe hoặc tài xỉu nó như thế nào cách chơi làm sao clip này tôi xin chia sẻ và hướng dẫn anh em thì à, đây nó là cái máy nghe hoặc tài xỉu mới nhất của cơ sở tôi đây là cái công nghệ hiện đại nhất hiện nay anh nhé nó sẽ giúp anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới em không cần phải nguồn nắp đĩa quân hồn hay cũng như không cần phải chạm tay hột thì anh em biết rồi bây giờ hiện nay đến sân chơi người ta để chạm tay vào hộp hay là luồn nắp đĩa quần hộp vào rất là khó thì cái máy này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em nó sẽ giúp anh em đánh bại mọi sân chơi mà không để lại bất cứ tăng tích gì đấy thì cái máy này nó rất là nhỏ gọn đây. đấy bằng hai đầu ngón tay tôi đây nó rất là dễ dàng để em ngụy trang vào trong người thì nói qua về cái máy này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra và phân tích cái âm thanh đấy phát ra đấy là quả mặt nào và báo dung cho biết được tài hay xỉu thì cái máy này nó báo một dung là xỉu hai dung là tài đấy cái máy này có thể nghe và phân tích được tất cả các loại hộp tài xỉu em nhé hộp trọ hay hộp công chuyện đều được hay nắp đĩa gì cũng được thì clip này tôi sẽ hướng dẫn anh em và test thử cho anh em trên ba loại hộp tài xỉu và ba cái đĩa một âm này thì ba cái đĩa một âm này nó cũng tác dụng là chống lại tất cả thể thợ nghe anh em ạ thì tôi chuẩn bị cho em là một số hộp chọn đây ờ, chính tay tôi búa phá góc cạnh này à, tôi sẽ ngái lên này à, ngái đều lên và sẽ dùng đũa để lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ này Đấy, tôi không chạm tay hột em nhé Đấy, em lưu ý đến sân chơi người ta cũng không cần phải chạm tay hột chỉ cần mang theo cái máy nghe này tới sân chơi Đấy, và ngồi ở phạm vi là một mét rưỡi đổ lại cái phạm vi nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống địa phát ra là máy để trong người nghe được em nhé đấy em lưu ý tôi với cái máy nghe của tài xỉu này đó là công nghệ mới chống mọi tiếng ồn cho anh em giúp anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được nhưng em lưu ý này ồn ở cái mức độ mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người sẽ nghe được em nhé còn ồn như kiểu vào ba sàn ấy, nó áp mất cái âm thanh của hột đi thì không có cái thiết bị nào có thể nghe được anh em ạ thì trên tay tôi đây là thanh nâm châm trắng này nông chân trắng rất hít em nhé tôi sẽ thử nông chân thanh này Đó. đĩa một không hít đây nắp đây cũng vậy em ok nhé nếu nó đồ công chuyện em thử nâng chân này chắc chắn nó sẽ hít anh ạ đấy đây là bộ hột 13 bộ hột công chuyện em nhé đấy từ từ nâng chân này hít này và đây là bộ hột 12 trong đó có hai hột công chuyện và một hột trợ đấy mục đích của tôi là để test thử trên ba loại hột này và ba cái đĩa này để em thấy được nó rất là hiệu quả em nhé đây tôi sẽ xoay đèn cho anh em này đây hột xoay xuyên nhé ok nhé đấy, hoàn toàn là bình thường này đây, ok chưa xoay xuyên hết nhé đây đĩa này đĩa có xoay xuyên nhé ba cái đĩa một âm này cũng đang được rất là nhiều anh em quan tâm anh em ạ à, nắp cũng xoay xuyên hoàn toàn bình thường nhé à, thì em quan tâm tới ba cái đĩa một âm này có thể liên hệ Đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em à, ok nha đấy, ngắt đĩa quân một là hoàn toàn bình thường đấy, sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em luôn đây lúc công tắc đây em bật công tắc như này đấy và để sát với da thịt mình để dễ dàng cảm nhận đi dùng của nó em nhé đây sau đây tôi sẽ cầm trên tay và test thử cho em vài chén em nhé anh em lưu ý nhé máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em cái tôi như cái tiếng này đây máy báo một dung anh em xỉu tôi xỉu này bảy nút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 tài này 10 nút thì nói luôn với anh em này cái máy này nó chuẩn xác là 80 phần trăm và khẳng định em không có cái máy nào chuẩn xác 100 phần trăm nhé vì nó nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra cho nên nó phải có sai số đấy đấy như cái tiếng này nó sai số anh em có thể gỡ cái tiếng sau anh em nhé đấy khẳng định với em là không có máy nào là chuẩn xác 100 phần trăm đấy 10 chén sẽ bao cho em chắc chắn là được 8 chén anh em ạ như thế này đây máy báo hai dung em tài tôi tài này 12 nút ok đây tôi sẽ để đây để anh cảm nhận mình dung với tôi anh nhé đấy khẳng định với anh em là nắp đĩa quân hột gì cũng được em chỉ cần mang theo cái máy nghe một tài xỉu này vào sân chơi là được như thế này đây máy báo hai dung em tài tôi tài này ok đây cái máy này chống mọi tiếng này đấy cho nên em vào sân chơi có tám âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì đâu nhé đây tôi chuyển sang cái bộ hột công chuyện cho anh em đấy. Đấy. sắp xong hai ba giây là máy nó sẽ phân tích xong nó báo rung cho em nhé như tiếng này đây máy báo một rung anh em xỉu tôi xíu này 10 nút ok không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy anh em để không rồi cho nên là em yên tâm áp dụng vào mọi sân chung em nhé như thế này đây máy báo hai dung đấy anh em lấy tài tôi tài này ok đấy đây là để đây để nó phát ra tiếng kêu to hơn để em cảm nhận nhịp dung nhé còn anh em để trong người chỉ có một mình em cảm nhận được cái nhịp dung của nó như thế này đây máy báo một dung em xíu tôi xíu này 10 nút ok tôi sẽ chuyển sang bộ hộp 12 trong đó có hai hộp câu chuyện và một hộp chợ anh ạ ngoài ra cơ sở tôi còn tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại đây anh em cần anh em liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo hai dung đây em lấy tài thôi tài này 11 nút ok đây sẽ cầm trên tay nhé đấy. đấy anh em lưu ý này nên ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đủ nặng đấy là phạm vi hợp lý nhất máy nó đưa ra kết quả chuẩn xác nhất anh em nhé như thế này máy báo hai dung anh em tài thôi tài này ok đấy cầm trên tay không hề phát ra tiếng động tiếng kêu luôn đấy cho nên em yên tâm nhé đây là cái công nghệ mới nhất sẽ giúp em đánh bại mọi sân chơi đấy và không để bất cứ cái tăng tích gì giúp em tự tin đấy áp dụng vào các sân chơi em muốn như thế này đây máy báo một dung em ấy xỉu tôi xỉu là chín nút ok